Xin chào tất cả quý anh chị ạ, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại Lành Mitsubishi ở Hà Nội ạ. À, anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi Xpander, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. À, qua các video trước thì có rất nhiều quý anh chị hỏi em về xe Mitsubishi Xpander đã có phiên bản lắp ráp chưa? Thì em cũng xin thưa với quý anh chị là Xpander đã có phiên bản lắp ráp với bản số tự động anh chị nhé và nó có bốn màu để quý anh chị lựa chọn đó là màu trắng màu đen màu xám bạc và màu nâu như đằng sau em đây là màu nâu cà phê chiếc xe Xpander sư tự động phiên bản lắp ráp anh chị ạ thì cái uh, phiên bản lắp ráp này nó đang được có ưu thế là được uh, nhà nước hỗ trợ 50% thuế trước bạ à, đối với uh, các tỉnh như ở Hà Nội hoặc là các tỉnh áp thuế 12% thì nó sẽ được là giảm được là 37 triệu 200 nghìn à, tiền thuế còn với bản nhập khẩu thì nó sẽ không được ưu đãi như vậy nhưng với bản nhập khẩu thì nhà máy đang hỗ trợ đối với quý anh chị là ờ, tặng quý anh chị bảo hiểm vật chất một năm thì nhờ và cũng có một cái câu hỏi nữa mà nhiều quý anh chị quan tâm đó là uh, ờ, Xpander lắp ráp này nó có khác gì so với Xpander nhập khẩu hay không thì em cũng xin thưa với quý anh chị là nó hoàn toàn giống với phiên bản nhập khẩu anh chị ạ nó chỉ là đưa linh kiện từ ờ, công ty mẹ của Mitsubishi về Việt Nam lắp ráp thay vì nó đưa người ta đưa sang ờ, thị trường Indonesia nhà máy Indonesia để lắp ráp đó thì ờ, tất cả các linh kiện đều giống nhau hết quý anh chị thì em cũng ờ, điểm qua một vài nét để quý anh chị nắm được về chiếc Xpander phiên bản lắp ráp đời 2020 này nó cũng giống như phiên bản nhập khẩu thôi thì nó cũng có những cái đặc điểm nổi bật đó là đèn pha vụ đèn pha này toàn bộ đèn led hết anh chị nhé đó nhưng ờ, đèn sương mù thì vẫn là đèn halogen thôi và điểm khác biệt ở đầu ờ, đầu xe đời 2020 đó là cái mặt ờ, ca lăng này thì nó là có hai thanh để nhận biết đối với lại đời 2019 và cái đời trước đó à, thì anh chị phân biệt ở đời 2020 à, thì à, đến phần hông xe thì quý anh chị sẽ thấy là nó cũng không có gì khác biệt so với lại đời 2020 ngoại trừ cái là răng 16 inch này thì nó có hai tông màu và cái ờ, họa tiết nó sẽ khác hơn à. và xe thì ờ, ở hệ thống phanh ở phía trước là phanh đĩa còn phía sau nó là phanh tăng trống của anh chị nhé đây cũng là một câu hỏi nhớ anh chị uh, thắc mắc hỏi em về hệ thống phanh của chiếc xe Xpander này à. thì xe cũng được uh, có trang bị là gập gương chiếu hậu tự động này xi nhan báo rẽ này và mở cửa thông minh này, khóa cửa thông minh này. bằng cái nút bấm này, bên cạnh này thì anh chị có chìa khóa bên trong tay phần hông xe thì không khác, không khác gì và phân biệt đối với số sàn thì nó có nẹp bạ chrome chân kính này để quý anh chị phân biệt đối với số sàn phần đuôi xe thì có một điểm khác biệt đó là quý anh chị sẽ thấy là cái phần ờ, anten v cá này nó được trang bị trên xe rồi chứ nó không phải là anten dâu kiểu truyền thống như đời 2019 nữa đó là cái phần đuôi xe Ờ, vào xong phần nội thất bên trong xe thì quý anh chị sẽ thấy là nội thất ờ, bên trong xe Highlander phiên bản lắp ráp này nó cũng hoàn toàn như em nói nó không khác gì phiên bản nhập khẩu cả nó cũng ờ, nội thất cái da màu đen này các cái phần cánh cửa này cũng màu đen tông màu đen hết trừ cái phần trần xe nó màu vàng kem vẫn giữ nguyên bản để cho chiếc xe nó sáng xe quý anh chị thấy sẽ thấy là cái vô lăng của xe thì nó là chỉnh được bốn hướng quý anh chị nhé nên xuống này nên xuống và cao thấp à, bạn gặp xuống nên xuống này cao thấp này Đấy. để cho quý anh chị à, phù hợp với lại tư thế lái ghế ghế da này nguyên bản là nhập khẩu nguyên chiếc theo xe phanh tay thì nó vẫn không thay đổi gì hộp số tự động 4 cấp có nút OD để khi anh chị cần vượt tốc nhanh còn uh, xe thì được trang bị là màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp mà Apple Car và Android Auto quý anh chị nhé điều hòa thì điều hòa chỉnh cơ thôi các bạn quay chỉ điều hòa chỉnh cơ này Đấy. cửa gió đây là lạnh nóng này tốc độ gió này và hướng gió này anh chị sẽ thấy nhìn đấy còn về phần nội thất của chiếc xe Xpander phiên bản lắp ráp này không khác gì đúng không ạ không khác gì bên bản nhập khẩu nó hoàn toàn linh kiện là như nhau thôi à, để nhận biết được đây là bản lắp ráp hay bản nhập khẩu thì quý anh chị sẽ nhìn cái số khung của nó bạn quay cho cái số khung cho um, anh chị à, à, xem đây để phân biệt thì số khung của nó sẽ có chữ uh, um, LR à, ờ, cái đây nó không rõ lắm nhưng mà anh chị sẽ thấy cái uh, cái tự số 4 à, này, số 5 nó sẽ là L rồi nó sẽ lắp ráp còn với bản nhập khẩu nó x xrl còn đây là lrn đấy nó mở quá về phần giá xe thì uh, giá xe expander phiên bản tự động mà lắp ráp này thì nó cũng giống với lại giá xe của chiếc nhập khẩu giá đều có uh, 630 triệu là giá niêm yết quý anh chị ạ còn uh, về giá đồng thuận của bên em thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để nắm được cái chương trình giá bán của chiếc xe Đấy, thì em sẽ làm một bảng uh, chi tiết về bảng giá lăn bánh của chiếc xe Xpander số tự động bản lắp ráp này để quý anh chị nào nắm được cũng như là nếu anh chị nào có gặp về hơi yếu kém về tài chính một chút thì sẽ có cái chi phí trả góp thì anh chị sẽ cùng em theo dõi trong cái bảng à, sau đây Bảng vâng, giá là bánh xe Mitsubishi Xpander tháng 9 à, Anh chị à, quan tâm vui lòng liên hệ với em Tuyền số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé Cái bảng giá này thì à, nó không phải là chính xác hẳn Tại vì là tùy theo từng thời điểm mà quý chị à, quyết định mua xe và nó sẽ có cái mức giá nó thay đổi về chương trình khuyến mại và giá bán của đại lý và nhà máy sẽ khác nhau thì à, nên là à, chính xác thì anh chị vui lòng liên hệ với anh đối với bản Xpander nhập khẩu mà số tự động anh chị nào ở Sài Gòn ấy thì giá lăn bánh của nó là 706 triệu 500 và bản lắp ráp là 675 triệu 500 đối với bản uh, ờ, số sàn nhập khẩu ấy, thì giá lăn bánh của nó là 600 triệu 500 đối với số sàn này nó đang được khuyến mại là nhà máy hỗ trợ 28 triệu tiền thuế trước bạ rồi anh chị nhé đối với anh chị nào ở Hà Nội thì giá lăn bánh của bản Xpander nhập khẩu số tự động là 716 triệu với bản Xpander số tự động lắp ráp là 682 triệu và bản Xpander số sàn là nhập khẩu ấy, giá 611 triệu 500 là giá năm bánh còn các ờ, anh chị nào đang sinh sống ở tỉnh mà có áp thuế 12% như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La được ạ. Thì giá năm bánh của nó đối với bản ờ, Xpander số tự động nhập khẩu ấy, là 701 triệu và bản lắp ráp là 664 triệu và bán Xpander số sàn là 594 triệu còn uh, các tỉnh thành còn lại thì giá làm bánh của nó là 688 triệu đối với bản à, nhập khẩu và 657 triệu là đối với bản lắp ráp và 582 triệu đối với bản số sàn à, chương trình khuyến mại của chiếc xe Xpander này đang được áp dụng là trải sàn da công nghiệp và camera hành trình trước sau đó và cái bản Xpander số tự động mà lắp ráp ấy, thì đang được à, nhà nước hỗ trợ 50% thuế và bản à, Xpander số tự động à, nhập khẩu thì nhà máy đang hỗ trợ anh chị là ngoài chương trình khuyến mại trải sản ra cao hành trình thì sẽ tặng quý anh chị là bảo hiểm vật chất một năm Đấy. Ở giá trên thì em đã khấu trừ tất cả các cái khoản khuyến mại mà được hỗ trợ bằng tiền mặt đấy rồi đấy ạ thì anh chị nào mà có tài chính yếu thì ờ, mà muốn mua xe trả góp thì số tiền mua xe trả góp cần tối thiểu thì anh chị sẽ phải đối với anh chị ở Sài Gòn thì là 212 triệu 100 nghìn với bản nhập khẩu uh, số tự động và 181 triệu đối với bản lắp ráp số tự động còn bản uh, số sàn thì là 163 triệu à. với chị ở Hà Nội thì uh, giá trả góp tối thiểu anh chị cần phải có tiền mặt là 222 triệu và bản lắp ráp số tự động là 188 triệu còn bản số sàn là 174 triệu các, các anh chị mà sống sinh sống ở tỉnh mà thuế 12% trăm thì số tiền tối thiểu quý anh chị cần phải có là 207 triệu đối với bản nhập khẩu và 170 triệu đối với bản số tự động lắp ráp và số sàn là 100 56 triệu 500 với bản số sàn ấy. Còn à, anh chị nào ở tỉnh à, áp thuế 10% trăm thì à, đối với bản số tự động nhập khẩu thì là 194 triệu và bản số tự động lắp ráp là 163 triệu và bản số sàn là 145 triệu đây này em đang tính là với mức vay là 80% giá trị của xe thì cái số tiền vay đối với bản số tự động là 494 triệu anh chị ờ, có thể vay được và bản số sàn là anh chị vay được 437 triệu 600 đấy thì ờ, đối với lại ờ, anh chị em đang tính ở cái khoảng thời gian là 5 năm để anh chị vay và lãi suất 0,78% một tháng với ưu đãi năm đầu tiên thì tiền gốc trả nợ hàng tháng thì anh chị đối với bản số tự động là 8 triệu 240 nghìn và bản số sàn là 7 triệu 280 nghìn thì tiền lãi tháng đầu tiên đối với bản số tự động là 4 triệu và số sàn là 3 triệu 537 nghìn thì tiền trả nợ tháng đầu tiên chứ không phải là như cái bảng này là trả nợ tháng mà tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là đối với số tự động là 12 triệu 240 nghìn và số sàn là 10 triệu 817 nghìn và cái tháng tiếp theo nó sẽ giảm dần giảm dần đi nó tính theo dư nợ giảm dần anh chị nhé